thương nhớ vô cùng thầm gọi tên kính yêu vô vàn tên người hồ chí minh toàn dân dân tộc Việt Nam qua bao gian khổ đắng cay người đi bác ơi thương nhớ vô cùng thầm gọi tên kính yêu vô sad miền Nam mong đời một ngày bước sẽ vô thầm miền Nam mong đời một ngày bác sẽ